Sáng cùng ngày 5 tháng 1, tại huyện Dương Minh Châu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Dịp này, công ty đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mỉa, xã Bầu Năng, Phạm Thị Ánh, xã Lộc Ninh, Nguyễn Thị Tám, xã Bến Củi. Mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng tiền mặt và một số vật phẩm gồm gạo, bánh kẹo thể hiện tình cảm, lòng tri ân đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về.